mà đêm ôm lấy em giữ em trong giấc mộng người con ấm em một hàng mi lấm lem ngỡ lưng trên lỗi buồn chẳng thể đong đếm khi mà đêm vừa buông mưa vừa tuôn ở trên mái hiên em vẫn uống. sự cồn vương hơi trong nỗi đau như kêu em xuống lời vừa sâu tận cùng trái tim khô cờ xoay đá chưa chân sơ vắng được cô tim em đi về đâu sâu chưa mùa chung đây đưa tháng năm yêu lần đầu chưa từng cho phép suy tư em không cho mình đâu như sâu trong thâm tâm trái tim em đã không ngừng nhô máu vì nỗi say trong một vòng tay ai sẽ cờ tướng I hope I can I cry so I will màn đêm ôm lấy em giữ em trong giấc mộng người con ấm em một hàng mi lấm lem ngỡ lưng trên nỗi buồn trường thể đông đêm. trên trời sơ vắng được con tim em đi về đâu Sống cho môi chung đây đưa tháng năm yêu lần đầu Chưa từng cho phép gì từ em không cho mình đâu Nhưng sâu trong thâm thầm trái tim em đang không ngừng nhỏ máu Về lối xe trong một vòng tay ai Thì cả tương lai đôi lấy người buồn Từ đó em không còn cần ai thương Cứ sầu ai